Chào các bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo em về thực chiến và trong tuần này thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi từ các bạn đang kinh doanh trong lĩnh vực MB thể câu hỏi tới từ bạn Ngọc Lâm, bạn tới từ thành phố Cần Thơ và câu hỏi của bạn như sau Em chào anh Kevin Nguyễn, hiện tại em đang kinh doanh mô hình quán trà sữa hệ thống với bánh Đối tượng khách hàng của em là bạn trẻ, em mở quán được hơn một năm quán của em là khá đông khách bởi quanh của em chưa có quán nào giống em nhưng hai tháng đổi lại đây quán của em bắt đầu có xu hướng giảm ờ, do có một vài quán mới mở ờ, quanh khu vực em và bán sản phẩm là làm của em em chưa biết là cách làm thế nào để có thể lấy lại khách hàng của mình như là tăng cái doanh số như trước đây nhờ anh tư vấn giúp em cảm ơn chào bạn Ngọc Lâm đây là một trong những câu hỏi em mình nghĩ rằng không những bạn Lâm quan tâm rất là nhiều các anh chị đang kinh doanh trong lĩnh vực MD sẽ quan tâm liên quan đến việc cạnh tranh khi mà chúng ta đang kinh doanh và tốt tự nhiên có những quả mới mở ra bán sản phẩm đa là chúng ta à, và họ phải tranh nhau về giá thậm chí là nhờ họ có lợi thế à, bắt đầu hơn chúng ta khiến cho quá trình phát triển chúng ta bắt đầu có xu hướng đi xuống và để trả lời câu hỏi này thì trong video này thì Nguyễn sẽ đưa ra những phân tích giúp cho bạn học à, Lâm hiểu được và từ đó thì điều chỉnh áp dụng phát triển công việc kinh doanh của mình tốt hơn trong thời gian tới đối với việc là bạn mới mở ra và bạn sản phẩm ra là chúng ta không một quả mà hai ba quả mở ra thì khiến cho quá trình và kinh doanh chúng ta bắt đầu yếu tố là sụt giảm về mặt số lượng khách hàng chắc chắn là có bởi khách hàng có tâm lý thất thường sản phẩm mới ở các quán mới và thứ hai là các quán mới mở ra thì thường họ sẽ đưa các chương trình mà để có thể thu hút được khách hàng tới và thử sản phẩm của họ khiến cho quán chúng ta cũng sẽ à, giảm được khách hàng rồi tiếp theo đó là quán mới mở ra thì họ có cái lợi thế hơn là thì họ tập trung vào yêu hay là họ tập trung vào cái cơ sở chất là đẹp hơn chúng ta và thì là khiến cho à, cái lượng khách của chúng ta cũng có những giảm dần rất là nhiều những yếu tố mà khiến cho việc chúng ta đi bắt khách và cái việc vừa phân tích còn về phía khoản à, của chúng ta thì chúng ta sẽ cần phải à, xem xét là tại sao lý do khiến cho khoản chúng ta bắt khách thực sự đó là vì khách hàng đã thử sản phẩm mới hay là về giá thành của sản phẩm vân vân và khi chúng ta tìm hiểu được rõ lý do tại sao chúng ta bắt đầu tìm ra những phương án đang đưa ra những phương án chúng ta điều chỉnh và với những kinh nghiệm của Kevin Nguyễn thì Kevin Nguyễn sẽ đưa ra những tình huống sau đây thứ nhất là Kevin Nguyễn sẽ tập trung vào những sản phẩm của mình những sản phẩm của mình có yếu tố khác biệt với những khác không và bắt chiếc được từ những sản phẩm khác biệt đó khiến cho mà chúng ta luôn giữ được những khách hàng mà hiện đã dùng quen với sản phẩm và rồi đấy là một trong những cái mà Kevin Nguyễn nhấn mạnh chúng ta cần phải tạo ra những sản phẩm khác biệt thứ hai là chúng ta cũng hiện thêm những sản phẩm mới và thường xuyên thì chúng ta có những sản phẩm đa dạng để khiến cho khách hàng để có thể thử không bị nhàm chán với những sản phẩm trước đây của chúng ta đấy là yếu tố thứ hai là thêm những sản phẩm mới vào à, trong menu của mình thứ hai đó là kênh bán hàng hiện tại bạn đang kinh doanh thuần về truyền thống chúng ta đang áp dụng với cái kiến thức kinh doanh và bán kính hai ba km khi đó một mình bạn mở ra thì là đông khách như hai đến ba chỉ là điều hơn mở ra chắc chắn là lượng khách của bạn sẽ bị sụt giảm do yếu tố là hiện chia phân chia lượng khách ở ở bản tính mà mà cố định như vậy vậy thì khi mà chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp đó là đưa lên những kênh bán hàng khác nhau như là bán hàng ở trên các mạng xã hội bán hàng trên các cái app bán hàng bán hàng trên cái online kênh riêng của chúng ta lúc này thay vì là chúng ta bán 2 km 3 km ta có thể bán 5 đến 10 km và bạn trên các kênh khác nhau khiến cho kênh bán hàng chúng ta đã giảm hơn và từ đó chúng ta có thể để bán hàng tốt hơn tiếp theo khi chúng ta đưa được những kênh bán hàng chúng ta sẽ mở rộng đối tượng khách hàng chúng ta đối tượng khách hàng là không còn ở truyền thống và chúng ta có thể tìm ra những sản phẩm khác và liên quan đến sản phẩm trước đây của mình và có thể tập trung vào chất lượng để phục vụ những đối tượng mà mở rộng hơn có thể là tăng người giá và để tăng doanh số bán hàng và đối tượng của chúng ta sẽ không còn giới hạn nữa đó là một đối tượng đối tượng nước à, tiếp theo đó là về mặt là marketing marketing ở đây đặc biệt đó là thể là truyền thống và bán ở trên các kênh khác nhau thì việc marketing phải được diễn ra đều đặn và liên tục thì mới có khả năng thu hút được khách hàng thường xuyên cũng như là để xây dựng thương hiệu uy tín của ta và khi mà chúng ta có cái thương hiệu và uy tín của chúng ta rồi thì chắc chắn rằng là công việc của chúng ta sẽ phát triển được bền vững và cái hoạt động marketing này không phải đến một hai ba tháng sau là dừng lại chúng ta phải tiến hành liên tục trong suốt quá trình doanh và hoạt động marketing sẽ được áp dụng như thế nào thì ở trong video tiếp theo của cái video kia thì mình sẽ phân tích cách chúng ta phải triển khai marketing trên tất cả các kênh để từ đó có thể gia tăng được việc bán hàng xây dựng uy tín thương hiệu của bạn và phát triển kinh doanh của mình và quan trọng hơn là khi mà chúng ta sẽ có trên tất cả các kênh chúng ta thu hút được từ thông tin khách hàng từ đó chúng ta có thể bán cho khách hàng nhiều hơn xây dựng được mối quan hệ với khách hàng từ đó có thể thu hút được khách quen đến với quán của chúng ta và như vậy thì công việc kinh doanh của bạn mới thực sự có ta về những không sự mất khách khi mà vào những mở ra chúng ta đã có quá trình chăm sóc và quá trình à, à, xây dựng được mối quan hệ với khách hàng với video này thì mình hy vọng bạn đã nắm rất đầy được những cách thức để bạn điều chỉnh áp dụng vào à, giải quyết vấn đề mà bạn đang mắc phải ở video này thì mình sẽ tiếp tục lần này hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo từ Kevin Việt